Xin chào, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn đòn đấm tay trước, hay còn gọi với cái tên là Nếu như sóng âm là khởi đầu của chữ combo Lee Sin Thì đòn đấm tay trước cũng vậy, nó là khởi đầu của đa số các combo trong võ thuật Có thể nói, đòn đấm tay trước là đòn đấm nhanh nhất, tốn ít sức lực nhất và hiệu quả nhất trong các môn võ. với các đặc tính như trên, giáp thường có các công dụng sau đây. Thứ nhất là để quấy rối và tham dò đối phương. Bởi vì giáp có tốc độ ra đòn rất nhanh, tốn ít sức lực nên chúng ta có thể dùng nó để tham dò và quấy rối đối phương. Tiếp theo là khởi đầu chuỗi combo, bởi vì giáp có tính quấy rối ở trên nên chúng ta có thể dùng nó để khởi đầu các chuỗi combo. Đa số các combo đều bắt đầu từ đòn giáp để che giấu những đòn mạnh mẽ về sau. Như ở video trước của tôi, bạn có thể phòng thủ bằng cách phản công khi đối phương tấn công. Vì giáp ra đòn rất nhanh nên bạn có thể phản công bằng cách ra đòn nhanh hơn đối phương. Thậm chí, bạn có thể đi khắp Runeterra và cổ độ chúng sinh về tình anh em. Không dài dòng nữa, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cách thực hiện luồn giáp. Tôi khuyên bạn nên đến phòng tập để có bào cát và bào tay. Nếu không thì bạn có thể dùng cối để treo lên cũng được, hoặc là cuốn tay theo cách dưới đây. đó là chuẩn bị để cập tại nhà đầu tiên <clears throat> bắt tất cả các bách cho một ô nhịp để không bị off beat ok chúng ta cùng học tiếp nào học tiếp nào yeah yeah yeah trong hầu hết các đòn tay, ngoài dùng lực ở tay, bạn còn phải vận động lực ở toàn cơ thể đặc biệt là lực ở hồng. Cách nhanh nhất để lấy được hồng đó là đẩy đầu gối của bạn lên phía trước. Ok, đầu tiên các bạn hãy bật trạng thái chiến đấu như ở video trước của tôi. Tiếp theo, khi vùng tay, các bạn hãy giữ củ trò của bạn hướng xuống dưới như thế này. Nếu như bạn xoay ngang, bạn sẽ không thể vung hết lực của cánh tay, cho nên hãy hướng xuống dưới. Tiếp theo, hãy lấy lực ở hông mà cách nhún chân lên, nắm chặt mục tiêu và chọc. Nắm đấm của bạn phải nằm ngang khi tiếp xúc với mục tiêu, bảo vệ cằm của bạn ở dưới vai và tay còn lại phòng thủ. Sau khi kết thúc, hãy trở về trạng thái thủ. Bạn có thể bước một chân lên để lấy nhiều lực hơn. Điều này giúp bạn tối ưu hóa chakra và đảm bảo cú đấm của bạn tung ra nhiều sức mạnh nhất. Khi dạp quấy rối, bạn có thể nắm đấm dọc tay để đón đấm ra nhanh hơn. Nếu bạn giáp quấy rối, bạn nên thủ tay như thế này. Nhưng nếu là người mới, tôi khuyên bạn nên tập chuẩn như thế. Bước một chân lên, nhắm vào mục tiêu và bùm, nó không còn là một đòn yếu đuối để quấy rối nữa đó là một đoạn kết liễu Oh my god, he's dying. Call 911. What's the number? Really nigga? What's the number? Ngoài ra, giáp còn có các biến thể như giáp tầm trung hay còn gọi là body bear, body shot. Yeah, body shot, không phải body bag nha. Ở bụng thường có các điểm yếu như gan và thận ở đây tập trung rất nhiều dây thần kinh, nếu bạn tấn công chúng, đối thủ có thể đốc vào ngay lập tức. Lưu ý, khi body shot thất bại, bạn có thể ăn nguyên một combo của đối phương, nên hãy cân nhắc kỹ khi body shot.